người hai đường và quay lưng không nhìn nhau Một người ra đi, một người khóc thương một người Mới có hôm nào ta cùng nhau tay nắm tay Nguyện ước cùng trắng, thề mãi không thay lòng Hò hè nụ cười để cho người được vui hơn Dù anh đớn đau nhưng anh vẫn luôn chúc người ở bên nhân tình xin người đừng nhớ về anh giọt nước mắt rơi đã thay lời anh tiếng sẽ qua cũng là khi em theo chồng về nơi xứ xa và yên vui bên người mới nuốt lệ vào tim còn nén sâu bao nỗi lòng chúc em và ai cho trăm năm được hạnh phúc ngày anh mất em nhưng thời gian như chết lặng sẽ hoa đã đi nhưng anh vẫn nhìn theo mãi bóng em dần xa khuất nơi cuối con đường tiếng em về với người em và quay lưng không nhìn nhau Một người ra đi, một người khóc thương một người Mới có hôm nào ta cùng nhau tay nắm tay Nguyện ước cùng trắng, thể mãi không thay lòng Hò he nụ cười để cho người được vui hơn Dù anh đớn đau nhưng anh vẫn luôn chúc người ở bên nhân tình xin người đừng nhớ về anh giọt nước mắt rơi đã thay lời anh tiếng là khi em theo chồng về nơi xứ xa và yên vui bên người mới nuốt lệ vào tim còn nén sâu bao nỗi lòng chúc em và ai sẽ trăm năm được hạnh phúc ngày anh mất em nhìn thời gian như chết lặng xe hoa đã đi nhưng anh vẫn nhìn theo mãi bóng em dần xa khuất nơi cuối con đường tiếng em về với người em khi em theo chồng về nơi xứ xa và yên vui bên người mới nuốt lệ vào tim còn nén sâu bao nỗi lòng chúc em và ai trong trăm năm được hạnh phúc ngày anh mất em nhìn thời gian như chết lặng sẽ hoa đã đi nhưng anh vẫn nhìn theo mãi bóng em dần xa khuất nơi cuối con đường tiếng em về với người bóng em dần xa khuất nơi cuối con đường tiếng em về với người em mơ em nỡ quên bao lời. quên giấc mơ giờ vẫn chưa vội tan nhìn em quay bước đi tim ta như chết lặng ngạnh sướng khi yêu nhau em đã nói cuộc tình mình sẽ mãi sẽ với nỗi đau người đã trao vì giờ đây ta đã không còn chi và tình yêu cũng ra đi thật rồi ngày xưa kia em nói yêu không man bạo dối gian và lòng ta đã tin vào em để hôm nay khi trắng tay người quay lưng bỏ ta cùng tình yêu ra đi thật xa bao niềm đau ta bước đi trong màn đêm với bao giấc mơ giờ tan biến vì ngày xưa ta đã tình ngày xưa ta quá yêu nên giờ đây con tim ta mang niềm đau em ơi giờ đây em nỡ quên bao lời thề khi bao giấc mơ giờ vẫn chưa vội tan nhìn em quay bước đi tim ta như chết lặng ngày xưa khi yêu nhau em đã mình sẽ mãi sẽ không đổi thay hôm tôi còn đâu bao tình yêu bao lời thề khi ta khó khăn người đã bỏ ta mà đi giờ đây ta mới hay em không yêu thật lòng làm sao có thể tình trong tình yêu chỉ toàn là dối gian dối gian mà thôi giấc mơ giờ tan đi vì ngày xưa ta đã tin ngày xưa ta quá yêu nên giờ đây con tim ta mang niềm đau em ơi giờ đây em nỡ quên bao lời thề khi bao giấc mơ giờ vẫn chưa vội tan nhìn em quay bước đi tim ta như chết lặng ngày xưa khi yêu nhau em đã nói cuộc tình mình sẽ mãi sẽ không đổi thay người đã bỏ ta mà đi giờ đây ta mới hay em không yêu thật lòng làm sao có thể tin trong tình yêu chỉ toàn là dối gian dối gian mà thôi em ơi giờ đây em đã quên bao lời thề khi bao giấc mơ giờ vẫn chưa vội tan nhìn em quay bước đi tim ta như chết lặng ngày xưa khi yêu nhau em đã nói cuộc tình mình sẽ mãi sẽ không đổi thay Hôm tôi còn đau bao tình yêu bao lời thề khi ta khó khăn người đã bỏ ta mà đi giờ đây ta mới hay em không yêu thật lòng làm sao có thể tình trong tình yêu chỉ toàn là dối gian dối gian mà rơi em trách móc được gì khi anh muốn ra đi anh có hay em đâu đáng thế nào ngày anh ra đi bỏ rơi cuộc tình em say đắm bên thêm nhạt nhòa anh xa em đã bao nhiêu ngày tháng anh không còn nỗi nhớ mang tên em anh là người em đã yêu thương nhất cũng là người cất bước bỏ rơi em trách móc được gì khi anh muốn ra đi anh có mặt em trong cô đơn buồn đau những lúc heo của anh em cần anh nhất giờ quay về đây thấy người ta không cần anh muốn em thứ tha cho lỗi lầm của anh nhưng giờ em đã có hạnh phúc mới thôi anh hãy quên như thế là công bằng nhưng giờ em đã có hạnh phúc mới thôi anh hãy quên sao thật đắng cay ngày đó nếu biết chứ tôi đã không không yêu em yêu em làm chi để lòng tôi nát làm sao tôi quên đi những kỷ niệm đã trôi qua thật rồi giờ tôi lang thang trên phố một mình nhớ em làm gì em cũng không biết không mà giờ tôi lang thang trên phố một mình với đêm chẳng ai biết tôi đang cần có ai cần có một tình yêu tôi đã không mong lòng rồi chẳng muốn người kia sẽ làm tôi nhớ tôi lang thang trên phố một mình lẻ loi đêm từng đêm oh, oh, oh, oh. ngày đó nếu biết trước tôi đã không tin lời em ngày đó nếu biết trước tôi đã không mong được có rồi quên em có em để làm chi chỉ là tôi thêm chẳng tin ai ngày đó nếu biết trước tôi đã không mong được thứ tha ngày đó nếu biết trước tôi đã không mang một nỗi đau một nỗi đau cũng chẳng sao đã quá nhiều nỗi đau nỗi đau nào rồi một ngày không